Yo, gidle. Lusuk, lusuk, lusuk, lusuk, lusuk. Lusuk, lusuk. Beri. Apa lah? Hah? Kuning ir, ir huna. Di mana bustu uri gun hodok? Ora, ora. Bisa ya. Ispa. Huna. Ir huda, uri huda. Your her. नै खांख्राइ जावनो फैदों ओमफ्राय खांख्राइ जावनानै दा नोंथांमोननो मोनबा देखायगोन ओमफ्राय दा जोङो मना लाबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय खदाल लाबाय दा बे बे गाहायाव ओंखारलांसिगोन जोङो खांख्राइ जावसिगोन ओमफ्राय भिउसआबो बिराद मोजां नुहुरखायो नै ओरैबायदि समायनाखा ओमफ्राय दा जों गाहायावहाय खांख्राइ जावसिगोन थेवबो होमबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो ओइ गाइस जों जावगासिनो दङ ओमफ्राय दा नैबाव जावखांबायमोन मासे मोनबाय नैबाव आरो जावगासिनो दं नै नै गाइस बेनो खांख्राइया बिराद मोजां bir huru Bir huru denge biri Bir biri hurda dia dong nih kau berapa dong hari begini jago gila ubray ubray langi Bir dong hari jadi seman ini baik kau cakar sini mana kau ini baik taharau hari mau mana kau bung na nih mau jangan kebas sih kintu Nơi, akşam mı bir kipkır, dayıcı kır. Sabah gözümle. Bu kadar mı? Maçı gidiyor. Amca, saçım beni. उख्रेब्रा मा खियो माबार हनै बिनि आखाइ अस्थाबायना नै नुवाखै नै ओमफ्राय खारबा दा सिखोमा नों ओंखारनो हाला जाहैबाय आदै खेंदौलै मासे बावसो नै आदै सिखोमोन अरबोबायसो जोलाजोब्बायलै दिनै आंबो नोंखौ नागारगोन नामा अरजानानै दे बेखौ देदोलै देथार थांबाय एन्जरा स' लोगोफोर दिनैनि खांख्राइ जावनाय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक आरो साबसक्राइब खालायनो दाबाव आंनि चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम नायजेनदोंबा आरो चेनेलखौ साबसक्राइब खालायखाबा साबसक्राइब खालायदो नोंथांमोननो माखासे भिउसफोरखौ देखायबोखाबाय जोङो ओमफ्राय खांख्राइ जावनायखौहाय दा ओरै फारसेथिं जावबाय ओमफ्राय ओरैजों जावलांबावगोन जोङो ओरैजोंहाय ओरैजों दावबोबाय बिराद गोलाव दावबोबाय जों हरैनिफ्रायनो ओमफ्राय दा थाबाय थाबाय बेलासिनोसै होननाय जायगाया एसे सान हाफां हाफां जाबाय नोंथांमोना नुनो हागोन ओमफ्राय दा जों बावहाय माखासे जावनानै ओरैजों जावहैबावनोसै स' होमबा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालायनो दाबाव बिराद एमाइजिं जागोन भिडिअआ जिबौ खुसिया सोगोन ओमफ्राय सिफाग मुलाना एर एर एर खुसियासोलै हा? खुसियासो बोरो फाग्ला हा गनजों एर सिफा एरहुना रेडि मा बुस्थु ओरै गन हरद' र र र फिसा ए सिफा हुनै Ay, Bami'nin de homdan boğuşacak. Bami ve din boğulan diyor ne falan. Yavdu. Sapra urlar ne kadar? Ben bu Bami'nin için boğu. Dövramın. Dövramın. Dövramın. Kıyato. बुरिया जाणार बराचसे यो हिट लै हिट जादों गावजेनबायनाय जोंना फंबाया ओमफ्राय औ गिदिर गिदिरथार जायगायाबो बिराद मोजां लकेसना दैफ्राबो स्राय स्राय बोहैदों नैबाव सासे जावबावसिगोन राइट नाव उम, अके गुदुं नागिरदों अके ब्र खांख्राइ गुदुं होनो बेखौनो नै माबायदियाव थायो नोंथांमोना नायदो खांख्राइ गुदुं खांख्राइ गुदुं खन'नाया बोरै खन' नांगौ नायदो खांख्राइ खन'नायाव होननाया जिबौ मोनबोदों जाबाय गा जा- गानजों मिलायबायब्रा आइदे भिउसा नै नोंथांमोना नायनो हागोन माबायदि रोङासै हिन्जाव बोनायाव जामुनि दं बावहाय बेसेबां गिदिर नायनोसै नैबावहाय जों बेसे बुरजा मोनखो नायनोसै नै नोंथांमोना नुनो हागोन ना माबायदि मोनदों न' एसे सुरलाय हरदो दे गाखोजायाथ' बे लोथोसो गेब्रुजोबगोनसो ना ओरै दाबो मोना नैबे नैबे नैबे गुस्लायनाया ना नायलाय ए नंगौथ' माबायदि गुस्लायो नै नोंथांमोना नायनो हागोन मोजां गोथौआव थाङासैलै गोथो गुस्लायनायालाय माबा गोरलैसो औ ओइ हमबाय हमबाय हमबाय हमबाय औ बख'बाय दे, बख'दो बख'बाय बख'बाय बख'बाय हमबाय खांख्राइ हमबाय गुदुंनिफ्राय हमबाय जादु हमबाय हमबाय नायदो आयौ आयौ बसखा माथो ना थोद नुफेराखैमोन बर्मनिफ्राय बिदि खांख्राइ नायदो साखालाखा आयौ लिपस्टिक होनो लिपस्टिक यक रेम डाउन जानोसै सलेट खांख्राइ खन'नायाव जिबौ मोनबोदों जायगायाबो बरिया जावनो खन'नायाव दै गोलैबायसो माथो อ गावख्रावख्राव जोब्बाय नै खांख्राइया सिबुद्रा Mas isso, Bosannya dong nama. Anaknya halu. Iya, nih. Kalau kalau ya. Kalau. 해본다. 야, 누나 무시. 아이고, 마무리 이거 조롱다리. 그냥 무시, 그 카라카 이거 무시 만나 이거. 이젠 김자배님 ่มทั้งเหนียวตอนนี้เนียมทั้งเหนียวเดจงมาชมทั้งเนักเลยอะั้มือจังคือแค่คือคินทูแค่ครักครักกันจะขับไปปลาแล้วไป फेसमाल लुसुक लुसुक लुसुक लुसुक लुसुक बेसे गिदिर नाय नोंथांमोना नायनो हागोन दा जावनानै नै मोननाय खांख्राइ मेगना गिदिरथ' Vai, mà Để em biết không? 이렇게 올라요. 인내산은 원래 인내산은. 어, 고민들 시작이야. 고민들. 공포낭, 공포낭 비가와이다. 아? 나. 기대랑 고민들. 인내산은 원래 그 도시락은 나. 아유, 그래. 하드. 아? 그 공다랑. नोंथांमोना नुनो हागोन थान्दायानो गुसुआनो माबायदि थान्दा नोंथांमोना बुंदो दे खननैसो दिदोमनो औ थान्दायानो गुसु गुसुआनो थान्दा ना माबायदि गुसु दुखु दाहा बावगारलायो एकदमबारे गुसुआनो ना नोंथांमोना दैखौ नुनो हागोन नै माबायदि आइस मोना